chào các bạn nha thì giờ bây giờ chào các bạn đến với kênh ờ, youtube Vlog thì mà các bạn xem tiếp phần 2 nha đi thẳng sâu vào cái thằng hầm Vinwonder nha ở ờ, Thủy Cung à, được xây dựng dưới lòng đất nha các bạn đây là những loài chăn nha những loài chăn được bảo tồn Và bây giờ ờ, chúng ta cùng tiến đến ờ, xem những cái loài động vật khác nha các bạn Thì bây giờ đến là rồng Nam Mỹ Đây là rồng ờ, con rồng Nam Mỹ Rất là nhiều loại luôn Và bây giờ sẽ đi tiến thẳng vào khu vực Thủy Cung Vinwonder là tiếp đến những loài cá Rất là xinh đẹp luôn nha rất là đẹp nha các bạn rồi bây giờ chúng ta cùng tiến thẳng sâu vào bên trong nha ở dưới đây ờ, được xây tầng hầm rất là đẹp rất là nhiều loài cá luôn đây là sâu biển nha các bạn sâu biển những con cá đang ờ, bơi lội lăn lộn ở dưới ờ, mặt cát nha đây nguồn nước rất là trong sạch luôn Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến thẳng vào bên trong nha các bạn Đây những ờ, loài cá rất là xinh đẹp luôn nha Những ờ, thợ kỹ sư xây hồ Và được ờ, ngăn cạn, ngăn cách bởi cái mặt kiếm kính cường lực Rất là chắc chắn nha Rất là đẹp luôn Rất là nhiều loài cá và đây là cái kính lòi nha chúng ta có thể ờ, nhìn gạt thẳng vào kính lòi để nhìn dơm thấy được cái con tôm hùm xanh nha thì bây giờ chúng ta cùng xem ờ, con tôm hùm xanh nè đây con tôm hùm xanh rất là đẹp nha và những ờ, loài cá không biết nó đang làm cái gì nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến thẳng sâu vào bên trong nha thì lý do là mình tắt cái vi ờ, âm thanh vi gốc là do là có các cái uh, nguồn âm nhạc thì nếu như mình đăng cái video này trên youtube thì mình sẽ bị đánh bóng quyền nha cho nên là mình sẽ tắt cái video gốc cái âm thanh gốc rất nhiều loại cá nha cá mỏ việt cá mỏ cát cá mỏ chớt rất là nhiều cá nha mình sẽ quay từng con cho các bạn xem quá đẹp luôn nha các bạn cá mỏ việt đây là cá mỏ việt mình sẽ quay zoom gần cho các bạn xem nha và tiếp đến là cá nàng đào nha các bạn rất là đẹp luôn nha rất là nhiều loại cá và bây giờ chúng ta cùng à, tiến thẳng sâu vào bên trong hơn nha các bạn thì đi thẳng sâu vào bên trong hơn thì chúng ta sẽ thấy à, được những à, loài cá rất là đẹp đẹp hơn nữa và lớn hơn nữa nha đây là những cây san hô rất là đẹp nha rất là nhiều loài cá luôn nha đây mình sẽ cho các bạn xem con cá mập đây rất là nhiều con luôn nha thì thường thường chúng ta chỉ thấy uh, thường mình thì chỉ thấy trên uh, ờ, tivi hình ảnh thì bây giờ mình sẽ mình đã thấy được cận cảnh uh, những con cá mập được nuôi trong hồ cá nha rất là lớn luôn nha các bạn đây mình sẽ quay gần cho các bạn xem nha đây khá là lớn luôn và bây giờ mình sẽ đi thẳng vào bên trong một tí nữa để xem những uh, ờ, loài cá khác nha thì đi ờ, thẳng vào bên trong hơn nữa đây rất là nhiều loài cá đây mình sẽ cho mình sẽ zoom gần cho các bạn xem nha đây rất là đẹp luôn nha quá đẹp luôn những con cá rất là đẹp thì ở ờ, dưới tầng hầm này cũng có thời gian chương trình ờ, biểu diễn cá nữa nha còn khoảng ờ, gần nửa tiếng nữa mới biểu diễn và trong khu vực thi cung này là 14 giờ có biểu diễn đàn tiên cá nha và 14 giờ 15 biểu diễn cho cá mập ăn thì ờ, hiện tại mình ờ, đã là mới có 1 giờ 30 nên còn khoảng nửa tiếng nữa mới biểu diễn thì mình sẽ tiếp tục ờ, quay ở chỗ khác nha các bạn là đẹp nha các bạn đây có mò đây là nó nó chỉ là mò thôi chứ mò cá mò là đang đi ờ, thẳng sâu vào trong ờ, lòng đất nha thủy cung con đơ, ở khu đi chơi con đơ ở ờ, Phú Quốc nha rất là đẹp luôn đây mình có thể uh, thẳng lên trên có một con uh, cá để quay dâm gần được luôn nha có thể dâm gần được luôn ở ngoài cái đầu á kính cường ngược uh, ờ, được bảo vệ rất là săn chắc nha đây một con cá rất là lớn luôn chấn hai người giác luôn hai người giá không xi cái cái này có thể ờ, bốn đến năm người kiên mới nổi nha rất là lớn luôn mình cũng không biết cái gì nữa mình sẽ dơm gần cho các bạn xem thì ờ, cái thời lượng video cũng ờ, có giới hạn nha các bạn nhớ đăng ký like subscribe ủng hộ kênh mình nha cảm ơn các bạn đã theo dõi thì à, cái video của mình đến đây thì cũng đã kết thúc thì cảm ơn các bạn à, đã theo dõi nha các bạn nhớ đăng ký like subscribe ủng hộ kênh mình nha cảm ơn các bạn đã theo dõi nha